trong sao thấy quan mang vì thương em nhất trong cái đám trai đang là anh là anh chứ không ai chồng em chồng em trong tương lai